người từng là trưởng phòng thanh tra hành chính và chống tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam cho biết hôm 19 tháng 4, đốt lò chỉ là giải pháp tình thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và nó không giải quyết được tận gốc vấn đề. Theo blogger Phạm Viết Đào thì gốc của vấn đề chống tham nhũng là vấn đề sở hữu, vì nếu là của chung thì người ta sẽ tìm mọi cách để chụp giật mà thôi. Tác giả dẫn đánh giá của ông Đào về tình trạng tham nhũng hiện nay cho rằng đây là một sự buông tuồng và sa đọa đến cùng kiệt của bộ máy hành chính nhà nước. Và sự sa đọa này đã đến mức không còn cái gì có thể che giấu được nữa. Nếu cứ tiếp tục đi bắt chuột như thế thì không bao giờ cho hết được. Vấn đề là phải bắt đầu từ cơ chế. Cơ chế giải quyết hiện nay đang mâu thuẫn. Một mình đảng Cộng sản hay một mình nhà nước không thể giải quyết được vấn đề. Mà vấn đề phải ở dân. Bất cứ vấn đề gì cũng phải ở dân giải quyết. Nếu họ vào cuộc thì mới giải quyết được triệt để. Tác giả dẫn bình luận của ông Đào cho rằng nhiều chính khách quan chức của Việt Nam không phải là những người chuyên nghiệp, họ chỉ do đảng đào tạo đôn lên mà thôi. Thành ra khi họ nhìn thấy cơ hội là họ bập vào, họ chén. Còn một vấn đề nữa đó là người ta cho rằng hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thành ra nếu có bị dâm 3 năm tù thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi kiếm được mấy tỷ thì họ vẫn có lãi. Bây giờ tham nhũng người ta tính rồi, nếu giá trị là một chục tỷ Việt Nam đồng thì có đi tù 10 năm vẫn có lợi. Bình luận về việc thu hồi tiền bạc tài sản tham nhũng, ông Đào cho rằng hiện tượng dọa để quan tham trả lại tiền tham nhũng thì đó là sự làm luật. Người ta điều chỉnh các khoản ăn chia có thu hồi, nhưng cái đó cũng chỉ là hình thức thôi và rất khó có bằng chứng. Nhiều vụ nói thu hồi 1 hay 2% thì cái đó chỉ là hình thức, trong luật thì cũng có quy định hễ anh nộp lại một ít thì cũng được giảm án thì tùy theo mức đó rồi. Luật áp dụng lại không được nghiêm nữa thì càng nhập nhèm. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng, được mệnh danh là người đốt lò vĩ đại. Ông Đạo còn đề cập đến vấn đề tham nhũng về quyền lực, vốn có thể liên quan không chỉ cá nhân, nhóm mà còn tới cấp độ tập thể nữa. Ông dẫn câu chuyện lã bất vi buôn vua và cho rằng tham nhũng quyền lực chính là buôn vua đấy. Vấn đề bây giờ là một nhà nước, một thể chế mà như một cái nhà, anh tạo ra được những cái rường cột, cái nhà đó mới vững. Do đó phải là vấn đề gốc về cơ chế, mà cái đó hoặc là họ chưa đủ trình độ để nhận thức được hết, hoặc là chưa có khả năng giải quyết, và nay họ vẫn lập lờ cái đó. Để giải quyết tận gốc vấn đề thì ở đây muốn nói đến một chế độ lành mạnh một cơ chế để cho người ta phát triển chứ không phải là để chống tham nhũng cho danh phận của một ông A, ông B hay ông C nào đó. Mà động đến đảng là động đến cả một hệ thống quyền lực đã ăn sâu trở thành quán tính mà do bản năng con người là về quyền lợi nên những đường dây quyền lực đó họ đã nắm thì họ không tự nhiên mà từ bỏ được, họ thôi làm sao mà được. Bây giờ ở Việt Nam, người dân nào mà có quyền chống tham nhũng